Tôi là tác giả cuộc sống của tôi. Tôi luôn vững vàng trước mọi sự xoay chuyển của vận mệnh. Tôi luôn tự lái bánh xe số phận của mình để nó luôn đi đúng hướng mà tôi mong muốn. Tôi nhận thức được cuộc sống có những điều nằm trong tầm kiểm soát của tôi và có những điều không. Tôi chỉ tập trung vào những điều mà tôi kiểm soát được và việc đó đem lại sự bình an thanh thản cho tâm hồn tôi tôi sẽ luôn tự hỏi bản thân mình việc này có nằm trong tầm kiểm soát của mình hay không nếu có thì đó là điều xứng đáng để tôi tập trung nếu không tôi sẽ không để bản thân mình bị ảnh hưởng bởi những điều đó trước mọi điều xảy ra trong cuộc sống tôi là người lựa chọn cách mình đón nhận và phản ứng tôi sẽ không để cho hoàn cảnh thao túng dẫn dắt tôi tôi sẽ tự chủ động sáng tạo ra cuộc sống của mình tôi chỉ tập trung vào những gì tôi có thể thay đổi không quá khứ không tương lai chỉ có hiện tại này nơi tôi làm chủ mọi thứ tôi để cho năng lượng của tạo hóa năng lượng của vũ trụ hướng dẫn và soi dọi ánh sáng cho tôi để tôi tận dụng được những khả năng sáng tạo tuyệt vời nhất của bản thân mình Tôi chỉ tập trung vào những gì tôi có thể thay đổi được. Tôi chỉ tập trung vào những điều tôi có thể kiểm soát được. Tôi là chủ nhân cuộc sống của mình. Tôi tạo ra thế giới của riêng tôi. Tôi chỉ tập trung vào những gì tôi có thể thay đổi được. Tôi chỉ tập trung vào những gì tôi có thể kiểm soát được. Tôi là chủ nhân cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra thế giới của riêng mình. Tôi chỉ tập trung vào những gì tôi có thể thay đổi được Tôi chỉ tập trung vào những điều tôi kiểm soát được. Tôi là chủ nhân cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra thế giới của riêng mình. Tôi là tác giả cuộc sống của tôi. Tôi luôn vững vàng trước mọi sự xoay chuyển của vận mệnh. Tôi luôn tự lái bánh xe số phận của mình để nó luôn đi đúng hướng mà tôi mong muốn. Tôi nhận thức được cuộc sống có những điều nằm trong tầm kiểm soát của tôi và có những điều không tôi chỉ tập trung vào những điều mà tôi kiểm soát được và việc đó đem lại sự bình an thanh thản cho tâm hồn tôi tôi sẽ luôn tự hỏi bản thân mình việc này có nằm trong tầm kiểm soát của mình hay không nếu có thì đó là điều xứng đáng để tôi tập trung nếu không tôi sẽ không để bản thân mình bị ảnh hưởng bởi những điều đó trước mọi điều xảy ra trong cuộc sống tôi là người lựa chọn cách mình đón nhận và phản ứng tôi sẽ không để cho hoàn cảnh thao túng dẫn dắt tôi tôi sẽ tự chủ động sáng tạo ra cuộc sống của mình tôi chỉ tập trung vào những gì tôi có thể thay đổi không quá khứ không tương lai chỉ có hiện tại này nơi tôi làm chủ mọi thứ tôi để cho năng lượng của tạo hóa năng lượng của vũ trụ hướng dẫn và soi dọi ánh sáng cho tôi để tôi tận dụng được những khả năng sáng tạo tuyệt vời nhất của bản thân mình. Tôi chỉ tập trung vào những gì tôi có thể thay đổi được. Tôi chỉ tập trung vào những điều tôi có thể kiểm soát được. Tôi là chủ nhân cuộc sống của mình. Tôi tạo ra thế giới của riêng tôi. Tôi chỉ tập trung vào những gì tôi có thể thay đổi được. Tôi chỉ tập trung vào những gì tôi có thể kiểm soát được. Tôi là chủ nhân cuộc sống của tôi tôi tạo ra thế giới của riêng mình tôi chỉ tập trung vào những gì tôi có thể thay đổi được tôi chỉ tập trung vào những điều tôi kiểm soát được tôi là chủ nhân cuộc sống của tôi tôi tạo ra thế giới của riêng mình tôi là tác giả cuộc sống của tôi tôi luôn vững vàng trước mọi sự xoay chuyển của vận mệnh tôi luôn tự lái bánh xe số phận của mình để nó luôn đi đúng hướng mà tôi mong muốn. Tôi nhận thức được cuộc sống có những điều nằm trong tầm kiểm soát của tôi và có những điều không. Tôi chỉ tập trung vào những điều mà tôi kiểm soát được và việc đó đem lại sự bình an thanh thản cho tâm hồn tôi. Tôi sẽ luôn tự hỏi bản thân mình, việc này có nằm trong tầm kiểm soát của mình hay không? Nếu có, thì đó là điều xứng đáng để tôi tập trung. Nếu không, tôi sẽ không để bản thân mình bị ảnh hưởng bởi những điều đó trước mọi điều xảy ra trong cuộc sống tôi là người lựa chọn cách mình đón nhận và phản ứng tôi sẽ không để cho hoàn cảnh thao túng dẫn dắt tôi tôi sẽ tự chủ động sáng tạo ra cuộc sống của mình tôi chỉ tập trung vào những gì tôi có thể thay đổi không quá khứ không tương lai chỉ có hiện tại này nơi tôi làm chủ mọi thứ tôi để cho năng lượng của tạo hóa, năng lượng của vũ trụ hướng dẫn và soi dọi ánh sáng cho tôi để tôi tận dụng được những khả năng sáng tạo tuyệt vời nhất của bản thân mình. Tôi chỉ tập trung vào những gì tôi có thể thay đổi được. Tôi chỉ tập trung vào những điều tôi có thể kiểm soát được. Tôi là chủ nhân cuộc sống của mình. Tôi tạo ra thế giới của riêng tôi. Tôi chỉ tập trung vào những gì tôi có thể thay đổi được tôi chỉ tập trung vào những gì tôi có thể kiểm soát được tôi là chủ nhân cuộc sống của tôi tôi tạo ra thế giới của riêng mình tôi chỉ tập trung vào những gì tôi có thể thay đổi được tôi chỉ tập trung vào những điều tôi kiểm soát được tôi là chủ nhân cuộc sống của tôi tôi tạo ra thế giới của riêng mình